giới thiệu với các bạn một cái bộ động cơ 60V à, 3000W điều khiển 3000 này cái này các bạn có thể về chế à, làm và nhiều việc khác đây là cái trục rời có răng này đấy các bạn có thể làm à, chạy thuyền công suất lớn đây động cơ rất là to nhá Đấy, 3000 000 w 60 v 3000 3.000W đây là mua khách mua hàng thì bên em đều đấu lối sẵn này. dây rất là to nhé dây to như cái ngón tay luôn này, này. rất là khỏe thì à, cái này mình test thì mình tháo cái trục này ra mình, mình kéo ga chứ để cái trục mình kéo ga là nó văng đây cắm đi cắm điện đi rút điện quá những cái dòng này thì thường thường tốc độ tiêu chuẩn của nó sẽ là 3.500 vòng trên phút và giải điện áp tiêu chuẩn của nó là 60 Đấy, điều điều điều tốc là 3.000W luôn Đây, điều khiển thì thường thường là sẽ những cái dòng à, công suất cao điều khiển thường nó sẽ to hơn cả động cơ Đấy. thì à, các bạn à, lưu ý thì những cái à, điều khiển thì bao giờ cái dây của nó phải tương xứng ví dụ những cái dây điều khiển này cái dây mà cấp điện và động cơ nó phải to những cái dòng điều khiển 3.000 à, à, trên thị trường mà nó dành cho xe đạp điện hoặc là xe máy điện ấy, thì à, nó rất là nhỏ bởi vì là nó là 3.000 nhưng dòng nó nhỏ nên cái dây điện nó cũng nhỏ Đấy, dòng cấp cũng nhỏ thì con này nó dây dây to thì động cơ nó to nên dây nó to dòng lớn này motor nó rất là khỏe đây dây đôi này dây này là dây 4 đi đi đôi này Đấy. bên này cũng là dây 4 đi đi đôi một bộ sẽ bao gồm trục này động cơ này điều khiển này và tay ga